Vâng, ờ, tiếp theo ờ, chương trình của cái buổi hội thảo sáng ngày hôm nay thì ờ, ban tổ chức chúng tôi cũng tổ chức một cái nội dung mà tôi cho rằng là rất quan trọng và nó liên quan đến các cái chương trình về phát triển mạng lưới các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của chúng ta hiện nay. Và trong cái buổi ngày hôm nay chúng tôi cũng rất vui mừng là mời được các anh chị những người có rất nhiều kinh nghiệm những người mà trong thời gian vừa qua đã có rất nhiều đóng góp cho hệ thống khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của quốc gia và uh, thì như chúng ta đã biết là làm thế nào đó để hệ sinh thái phát triển được thì phải có đầy đủ các cái cấu phần trong mạng lưới và các mạng các cấu phần trong mạng lưới phải được liên kết với nhau một cách chặt chẽ có tính tương hỗ có sự bổ sung để làm sao giúp cho cái hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của chúng ta phát triển bền vững. Thế thì ờ, trong cái buổi tọa đàm tiếp theo thì ờ, xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị ờ, anh Đàm Quang Thắng là chủ tịch hội đồng cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và đồng thời anh Thắng cũng là trưởng làng nông nghiệp của Techfest cũng rất nhiều năm một người rất nhiều kinh nghiệm và hy vọng hôm nay anh Thắng sẽ có những cái chia sẻ đến với các quý vị trong ờ, khán phòng cũng như là các quý vị đang theo dõi buổi tọa đàm chúng ta online. Thứ hai là xin ờ, giới thiệu anh ờ, Bùi Thành Đô là CEO của Thinh Zone Venture. Xin giới thiệu anh Bùi Thành Đô hôm nay sẽ họp với chúng ta qua kênh online. Vâng. Xin trân trọng giới thiệu anh Phạm Tuấn Hiệp, giám đốc ươm tạo của BK Holding. Vâng. Xin trân trọng giới thiệu chị Lê Thu Hương, giám đốc chương trình ươm tạo và tăng tốc, phụ trách đối ngoại Trung tâm Sáng tạo Ươm tạo của trường Đại học Ngoại thương. Và xin uh, trân trọng giới thiệu anh ờ, Nguyễn Việt An, đại diện văn phòng đề án 844 của Bộ Khoa học Công nghệ. À, kính thưa quý vị và kính thưa các anh chị, thì uh, tiếp sau đây chúng ta sẽ có những cái phần thảo luận thì cũng đề nghị các anh chị là chúng ta cũng rất là cởi mở đúng không ạ chia sẻ thì mong muốn của ban tổ chức của chúng tôi đối với cái tọa đàm hôm nay ấy, làm sao giúp cho các viện trường Đấy, chúng ta có những cái nhìn nhận chúng ta có đánh giá và thông qua các cái kinh nghiệm những cái nội dung mà các anh chị chia sẻ thì giúp cho các viện trường có thể là có những cái sự lựa chọn có những cái sự định hướng sau đó để hình thành được cái hệ sinh thái khởi nghiệp ở trong mỗi đơn vị và sau đó là chúng ta tiến tới là kết nối giữa các đơn vị với nhau kết nối giữa các ờ, khối trường với nhau kết nối giữa nhà trường ờ, với doanh nghiệp nhà trường với các quỹ đầu tư vân vân chúng ta tạo ra một cái mô hình ở trong cái hệ sinh thái chúng ta một cách đầy đủ để phát triển thì ờ, có lẽ là ờ, chúng ta sẽ đi luôn vào những cái nội dung chính liên quan đến liên kết giữa trường ờ, đại học với các trường đại học và đây chúng tôi thấy là trong cái khuôn khổ đề án 844 thì BK Holding đã đề xuất một cái mô hình liên kết giữa các trường đại học chuyên về công nghệ và các trường đại học chuyên về kinh tế mô hình liên kết giữa BK Holding với đại học kinh tế đại học ngoại thương thì ờ, có lẽ là xin phép là đề nghị anh hiệp đúng không chị hương cũng sẽ có chia sẻ liên quan đến nội dung là cái mô hình liên kết này đã có ờ, đạt được những kết quả như thế nào có những ờ, thuận lợi hay khó khăn gì hoặc những vấn đề gì mà khi chúng ta thực hiện cái mô hình liên kết này thì chúng ta lưu ý và đến nay thì hiệu quả đã đã, đã, đã đưa ra đã giúp cho coi như là cộng đồng khởi nghiệp của chúng ta như thế nào thì à, xin à, kính mời anh chị cũng sẽ cho ý kiến chia sẻ vâng thế chắc mời à. Dạ. chị Maika trước ạ vâng. vâng có khi là mời anh Hiệp dạ vâng. Ờ, vâng à, chào các anh chị ờ, nhất là các anh chị theo dõi ở trong phòng hội thảo và các anh chị online vâng thì đối với câu hỏi của anh Hưng thì như thế này ạ đối với cả cụ thể luôn là là hoạt động của BK Holding thì có gắn với cả một nhiệm vụ của 844 và qua nhiệm vụ đấy thì chúng tôi xây dựng được một cái liên kết là bách kinh gia Ờ, để thí điểm một cái chương trình ươm tạo mà liên kết giữa trường Bách Khoa, trường Kinh tế và Đại học Quốc gia. Và trọng tâm chính của chúng tôi thì đó là chương trình mà để ươm tạo những cái nhóm sinh viên vừa thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và cụ thể là để đầu ra một số những cái đề án khởi nghiệp của các bạn sinh viên. Và chương trình này thì triển khai thí điểm trong phạm vi thời thời gian là một năm và ờ, kết thúc chương trình thì cũng đã định hình được một cái mô hình ươm tạo đấy là mô hình mà giữa uh, liên ngành liên trường vì bách khoa thì có sở trường về kỹ thuật và công nghệ thế còn bên kinh tế quốc dân hàng xóm thì lại có sở trường về góc độ là kinh doanh và kinh tế và đại học quốc gia thì đấy là một trường đa ngành và mô hình thì cũng khẳng định được là ba nội dung một nội dung rằng đó là tạo ra được những cái nhóm mà sinh viên liên ngành và liên trường và đấy là những cái nhóm sinh viên mà thường chiếm ưu thế thường nổi bật ở trong các cuộc thi khởi nghiệp và rõ ràng là một cái công thức mà liên ngành đối với cả các cái nhóm sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thì đấy là một công thức đúng cái kết quả thứ hai rằng đó là trong những cái mô hình mà thí điểm ở giai đoạn đầu đang muốn định hình và thí điểm thì cái vai trò là nâng đỡ của nhà nước là vai trò vô cùng quan trọng vì tôi tin chắc rằng là nếu như mà không có đề án 844 thì chúng tôi cũng đã cùng tham gia với nhau, cùng tương tác với nhau qua các cuộc thi trường này sang trường bên kia nhưng mà qua đề án 844 thì cái mô hình này được triển khai cái tính liên kết tính hợp tác nó rất là là là chặt chẽ và khăng khít tuy nhiên thì một cái kết luận thứ ba mà chúng tôi chia sẻ đấy là cái tính bền vững của mô hình thì đây là một cái dấu hỏi mà chúng tôi vẫn đang tiếp tục tìm lời giải đằng sau cái nhiệm vụ 844 thì chúng tôi vẫn duy trì được cái hợp tác cái liên kết nhưng mà thú thực là chúng tôi đang muốn tìm là một cái công thức mà để cái mô hình hợp tác này nó tạo ra những cái nhóm những cái kết quả mà xã hội cần sử dụng đến và tốt đến mức mà xã hội sẽ đóng góp cả nguồn lực đóng góp vào kinh phí để tiếp tục duy trì một cái mô hình này được cách bền vững thì đấy vẫn là còn đang là một bài toán và chúng tôi vẫn đang tiếp tục hành trình đi tìm lời giải vâng thì đấy là cái chia sẻ nhanh vâng xin chuyển lại cho mc à, xin à, cảm ơn à, chia sẻ của anh hiệp à, quý vị có thể thấy là cái mô hình này là mô hình rất mới khởi nghiệp nhưng mà liên ngành và trong thành phần ờ, chúng ta tham dự ờ, hôm nay và đặc biệt là với gần 300 ờ, như là khán giả tham dự cái buổi này mà đến từ các viện trường thì tôi cho rằng là như anh Hiệp đã trao đổi là để mà làm thành công thì chúng ta vẫn phải tiếp tục cần thời gian cần sự gắn kết chặt chẽ hơn với nhau và thực sự là khi gắn kết khi hợp tác thì chúng ta mới đưa ra được các cái cái cái cái, cái kinh nghiệm những cái nội dung thực tiễn nó phù hợp khi mà chúng ta bắt tay liên ngành với nhau để giúp cho cộng đồng giúp cho sinh viên có thể là khởi nghiệp thành công đúng không ạ và à, kính thưa quý vị thì à, trong ờ, khi à, các diễn giả của chúng tôi có thể là chia sẻ về các mô hình thì cũng đề nghị các khán giả là cứ, chúng ta cứ đặt các câu hỏi thì ban tổ chức cũng sẽ thu nhận và cũng sẽ à, chuyển lên để chúng tôi đặt câu hỏi cho khán giả à, cho cho các cái khách mời của chúng ta chị Hương có chia sẻ thêm gì về nội dung cái mô hình giữa các trường liên kết với nhau không Um, dạ, um, thật ra thì ờ, như anh Hiệp có nói có chia sẻ đấy thì ờ, cái mô hình mà liên ngành liên kết ờ, giữa các trường ấy cho các cái nhóm mà sinh viên thì chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều qua các cái cuộc thi ví dụ như là ở trường đại ngoại thương thì khá là chắc là mọi người ở đây đều biết đến, đến cuộc thi Kawaii thì trường đại ngoại thương cái cuộc thi Kawaii đó đã thu hút được rất là nhiều các cái trường khác thì trong đó có cái trường uh, bách khoa hay là trường đại học uh, uh, quốc gia cũng như là trường đại học kinh tế quốc dân và đúng như anh Hiệp có nói là cái câu hỏi cái bài toán mà cần phải phải đặt ra để giải quyết đó chính là cái mô hình làm sao để phát triển một một cách bền vững và kêu gọi được tất cả các cái nguồn lực thì đó là chúng tôi đang phải cần tìm các cái phương pháp các cái ờ, và tất chắc chắn là phải cần nhờ đến uh, đề án 844 hay là bộ khoa học công nghệ có những cái mà ờ, góp ý hay là những cái đề xuất để chúng tôi có thể là cùng nhau làm cho cái mô hình nó phát triển uh, bền vững hơn à, xin hết vâng, ờ, cảm ơn chị Hương như vậy là qua chia sẻ của anh Hiệp với chị Hương thì ban tổ chức chúng tôi cũng muốn là trong thời gian tới đây nếu quý vị ở các trường mà quan tâm và muốn coi như là hợp tác thì có thể là liên lạc với anh Hiệp với chị Hương đúng không để chúng ta tiếp tục mở rộng cái mối liên kết để chúng ta nhân dần cái mô hình này ra để chúng ta có những cái cách làm hay để cho nó bền vững à, tiếp theo thì ờ, à, thưa quý vị thì chúng ta thấy rằng là ờ, cái liên kết giữa các trường và các quỹ đầu tư là rất quan trọng để làm sao mà các quỹ đầu tư mà tham gia vào cùng các cái chương trình khởi nghiệp tại các trường để giúp cho các cái nhóm khởi nghiệp chúng ta có cơ hội có điều kiện để như là phát triển các cái ý tưởng các cái giải pháp cụ thể hóa và làm sao mà mà, mà đưa ra được thị trường đúng không ạ thì cái vai trò của quỹ đầu tư là rất quan trọng thế thì cái mô hình mà ờ, thinh zone ờ, hiện nay là là một thành viên của BK Fund thì được thành lập từ cái sự nỗ lực rất lớn từ nhà trường và mạng lưới cựu sinh viên của, của trường Bách Khoa và đây là một cái mô hình liên kết mà có lẽ là anh Đô và anh Hiệp cũng là người coi như là khởi xướng và cũng là những người mà nắm rõ nhất hiện nay thì cũng uh, mong là hai anh sẽ có những cái chia sẻ về mô hình này và có những cái gì hay cái gì cần quan tâm cho các viện trường hôm nay ở đây chúng ta sẽ biết được mà có thể là chúng ta cũng chia sẻ kinh nghiệm đó để các bệnh trường có thể áp dụng được cho cái, cái, cái đơn vị của mình và sau đây xin ờ, và có khi là mời anh ờ, Đô anh Đô nghe rõ không ạ vâng em nghe được ạ mọi người nghe được không ạ đầu cầu của anh Đô ờ, bằng dưới xem tiếng mọi người nghe được không ạ Vâng. Thế khi ờ, trong lúc ờ, chờ kỹ thuật coi như là kết nối âm thanh thì khi anh Hiệp có thể chia sẻ một chút về mô hình coi như là nhà trường với quỹ đầu tư đúng không? Vâng thì ờ, Hiệp xin tóm tắt một chút xíu thì gắn với cả bên Thinh Zone thì chúng tôi đang nói đến BK Fund. BK Fund là một quỹ được đầu tư, quỹ đầu tư được hình thành ở trong trong trường Bách Khoa. và có một cái điểm thú vị là là quỹ lại các nhà đầu tư là cựu sinh viên, là cán bộ và cựu sinh viên của Bách Khoa, cán bộ của trường Bách Khoa và BK Fund thì thì ờ, được hình thành và không lấy từ nguồn tiền của Bách Khoa. Ờ, Bách Khoa là một trường đại học công lập, cho nên là BK Fund thì được hình thành ở trong trường Bách Khoa nhưng mà lại không phụ thuộc vào cái nguồn tiền ờ, ngân sách của trường Bách Khoa. Và cái quá trình mà hình thành BK Fund thì thời gian diễn ra khá là nhanh chóng trong khoảng độ 3 tháng từ những cái lúc mà họp chủ trương đầu tiên cho đến lúc mà chúng tôi được giấy phép. Tháng 10 thì là có cái đại hội của những nhà đầu tư để cam kết thành lập và đến tháng 1 2021 thì chúng tôi đã hoàn thành cái thủ tục pháp lý để triển khai. Thì ờ, đấy là một cái điểm thú vị là một quỹ đầu tư được hình thành ở trong trường công ờ, do những người gắn bó với cả trường công nhưng mà lại không sử dụng đến tiền ngân sách cho nên là quá trình hình thành rất là nhanh gọn triển khai và linh hoạt và nhưng các hoạt động thì vẫn luôn đồng hành với cả với cả ờ, trường bách khoa thì tôi nghĩ đấy là một điểm khá là thú vị Um, một điểm nữa là như thế này là quỹ BK Fund được hình thành thì um, gắn với cả sứ mạng mà trường Bách Khoa đặt cho đó là tập trung để đầu tư và ươm tạo cho các nghiên cứu, cho các sáng chế ở trong trường đại học, tức là các sáng chế, các kết quả nghiên cứu trong trường Bách Khoa và cả chắc các trường đại học khác. Và à, các anh chị hình dung là đối với cả tiềm năng những sáng chế, ờ, những kết quả nghiên cứu ở trong trong trường đại học những trường kỹ thuật như trường bách khoa thì thông thường kết quả khi được đầu tư ươm tạo thì có thể thành hai nhánh một nhánh là thành những doanh nghiệp khoa học công nghệ chúng ta hay có thể gọi là các công ty spin-off và một nhánh khác là công ty mà công nghệ có tiềm năng tăng trưởng nhanh thì chúng ta gọi là công ty startup. À, tuy nhiên một điều tâm đắc nhất mà mà tôi muốn chia sẻ đấy là qua cái hình thức này thì ở trong trường đại học đã có một cái công cụ, đã có một cái tổ chức để hội tụ được rất nhiều nguồn lực từ phía xã hội tham gia vào với trường. À, đầu tiên thì nói đến quỹ thì nguồn lực đấy là về tài chính. Tuy nhiên đấy chỉ là phần đầu. Còn chúng tôi tâm đắc hơn là đi cùng với BK Fund thì các nhà đầu tư là cựu sinh viên, là cán bộ của trường Bách Khoa, là cựu cán bộ của trường Bách Khoa thì lại sẵn sàng trở thành những người cố vấn, sẵn sàng trở thành những người mà để hỗ trợ, chia sẻ những cái cơ hội về thương mại hóa công nghệ, cơ hội về kinh doanh cho những cái nhóm mà được đầu tư vào ươm tạo. Và có lẽ thì cái phần chia sẻ của bạn Đô thì các anh chị sẽ hình dung cụ thể hơn cái giá trị mà tôi vừa đề cập. Vâng, vâng xin cảm ơn ờ, anh nhiều. Anh Đô đã nối được chưa? À, mọi người nghe được không ạ? Vâng, xin Hello. Ờ, mời anh. Vâng. À, vâng, cảm ơn anh, cảm ơn anh Hiệp đã chia sẻ trước. À, em xin bổ sung thêm về về BK Fund thì là Ờ, cũng là một cái câu chuyện rất là tình cờ vì em cũng là cựu sinh viên của đại học bách khoa thì trong quá trình đầu tư thì Thinh Zone cũng à, được trao đổi với các anh cựu sinh viên về cái ý tưởng là sẽ thành lập một quỹ đầu tư đầu tư cho các bạn khởi nghiệp mà là cựu sinh viên của nhà, nhà trường thì đây thì chắc là em chia sẻ nhiều hơn ở những câu chuyện thách thức vì một là cái hành lang pháp lý để uh, thành lập một cái quỹ trong một cái trường đại học nó có rất nhiều cái vấn đề và ở ờ, đây thì những thành viên sáng lập cũng đã phải làm việc với phía bộ khoa công nghệ rồi kể cả bộ uh, cái đầu tư để sử dụng cái ờ, cái nghị định 38 để có thể thành lập trong giai đoạn đầu tiên nhưng cái thách thức lớn hơn đó là câu chuyện là những cái người thành lập quỹ trong giai đoạn đầu ấy thì là chưa có nhiều các nhất là các nhà đầu tư thì các anh ấy có thể là các doanh nhân có thể là đã thành công rất nhiều trong các, các mô hình kinh doanh uh, truyền thống nhưng mà khi đi đầu tư về khởi nghiệp ấy, về một mô hình về venture capital thì là thường uh, chưa có nhiều kinh nghiệm thì ở đây cái cách mà để một cái quỹ đầu tư nó thành lập được tốt nhất ấy, thì là những cái nhà đầu tư tham gia vào phải có chung một cái tiếng nói có chung một cái khẩu vị đầu tư và cũng phải hiểu hơn về cái cách thức đầu tư mà khi cái quỹ nó sẽ giải ngân nó thẩm định à, nó đưa ra các cái term sheet như thế nào thì để thành lập được thì giai đoạn đầu là thinh zone đồng hành với các cái à, nhà đầu tư sáng lập đầu tiên của BK Fund để uh, có những cái buổi đào tạo ở thinh zone để các nhà đầu tư thực sự phải hiểu về câu chuyện là đầu tư khởi nghiệp là như thế nào đã và các các nhà đầu tư phải chấp nhận take risk phải chấp nhận rủi ro trong các cái thương vụ đầu tư vì nếu mà trong cái giai đoạn đầu tiên mà chúng ta không có cùng cái cái cái khẩu vị đầu tư và chấp nhận một cái rủi ro ấy, thì là cái quỹ nó sẽ không giải ngân được mặc dù có thể là quỹ có tiền thì đấy là một trong những cái thách thức đầu tiên là phải vượt qua cái thứ hai là cái quy trình đầu tư thì trong quá trình đến bây giờ là mega fund hoạt động được gần một năm rồi thì là uh, phía em này hay anh hiệp hay là những cái nhà đầu tư sáng lập ban đầu thì cũng rất là chịu khó để um, uh, luôn luôn rút kinh nghiệm trong từng cái lần thẩm định các cái thương vụ hay là khi đầu tư thì cũng rút kinh nghiệm trong cái việc là uh, trong cái uh, thương vụ này chúng ta cần huy động bao nhiêu tiền uh, đầu tư thêm chúng ta cần có các cái core investor như thế nào uh, chúng ta cần định giá như thế nào hay là trong cái quy trình để ra quyết định làm sao để nó nhanh hơn vì là các bạn khởi nghiệp các bạn startup thì cần luôn luôn là có một cái ờ, sự hỗ trợ và cái quyết định của các nhà đầu tư nó không thể lâu được vì là với startup họ tính từng từng ngày thì hiện tại BK Fund cũng đã thay đổi rất là nhiều và uh, hứa hẹn là trong thời gian tới thì sẽ có những cái uh, hỗ trợ mạnh hơn và những cái uh, quyết định đầu tư tốt hơn với với các các bạn khởi nghiệp thì đến hiện tại thì BK Fund đã ra quyết định đầu tư đến hai thương vụ và có một số thương vụ thì đang trong quá trình là ra thơm ship rồi thì đấy là cũng là những cái yếu tố và có những thương vụ thì cũng đến hơn 200.000 đô trên một thương vụ Vâng, ờ, xin cảm ơn ờ, phần chia sẻ của anh ờ, Đô. Chúng ta thấy là để quỹ đầu tư mà các anh ấy đầu tư được cho các cái nhóm khởi nghiệp của chúng ta là cả một cái quá trình đúng không ạ? Và để mà các startup mà nhận được cái quỹ thì cũng cần phải rất là bài bạc chuyên nghiệp phải ra các và thì mới anh Hiệp vâng. à, Hiệp xin cập nhật một ý nhỏ thôi ạ tức là để có thể được hình thành thì Big Big Fund thì Hiệp nghĩ là cái vai trò rất là then chốt đấy chính là từ đội ngũ mà lãnh đạo Ờ, và đối với trường hợp của BK Fund thì ở đây lãnh đạo là như thế này ạ thứ nhất là lãnh đạo của trường đấy là cái sự ủng hộ mà của nhiệm kỳ trước anh Hoàng Minh Sơn là hiệu trưởng cho đến nhiệm kỳ tiếp theo anh Huỳnh Quyết Thắng là hiệu trưởng đều vô cùng nỗ lực ủng hộ và các anh ấy cũng trực tiếp cùng tham gia BK Fund cái lãnh đạo ờ, đội ngũ lãnh đạo thứ hai mà hiệp đề cập ấy, thì chính là những cái người mà làm chủ trương chính sách và BK Fund có sự hỗ trợ vô cùng tích cực từ phía thầy Nguyễn Quân và lãnh đạo thứ ba mà hiệp đề cập ấy, thì đấy là từ chính những chủ doanh nghiệp họ đã tham gia rất tích cực mặc dù có những anh chị thì đây là lĩnh vực rất mới của các anh chị như các anh chị đã rất tích cực tham gia và khi tham gia với lĩnh vực mới thì đấy chính là cái tính phiêu lưu mạo hiểm mà các anh chị chấp nhận khi tham gia thì đấy là cái vai trò rất quan trọng của đội ngũ lãnh đạo để có thể ra đời được BK Fund và tiếp tục triển khai hoạt động thì đấy là cái chia sẻ của Hiệp. Dạ. Vâng, cảm ơn anh Hiệp. Như vậy chúng ta sẽ cập nhật thêm đúng không ạ? ý chí và quyết tâm của lãnh đạo cũng rất là quan trọng để tạo điều kiện để Ờ, thúc đẩy ra được cái mô hình về giữa trường đại học với cả các cái quỹ đầu tư ờ, tôi muốn hỏi một chút là đặt hàng của anh ờ, Đàm Quang Thắng dưới góc nhìn của anh thì mô hình của liên kết giữa các trường liên ngành với nhau hay là mô hình ở giữa các cái trường đại học với các quỹ như hiện nay thì anh đánh giá như thế nào anh có có có có thể chia sẻ về quan điểm của anh về những cái mô hình này để nó giúp cho cái việc là thúc đẩy cái cái hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng như là uh, thúc đẩy cho cái việc là liên kết các cái mạng lưới các cái uh, tổ chức mà hỗ trợ cho cái hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo xin mời anh rồi cảm ơn à, kính thưa quý vị đại biểu on và offline thì đúng là cái chủ đề mà liên quan đến cái việc là chúng ta phối kết hợp và đây đúng là một trong những cái rất đặc trưng của khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là chúng ta phải sử dụng ngoại lực rất là nhiều chúng ta kết nối tất cả nguồn lực lại với nhau để làm sao mà hỗ trợ lại cho hệ sinh thái hỗ trợ lại cho các chủ thể đó là các startup thì đối với cả cái mô hình mà liên kết các nguồn lực đặc biệt trong khối các trường đại học thì đó là một cái chúng ta tối ưu được những cái trí tuệ những cái thay lần những cái chân tài thực sự của trong các trường đại học từ các trường khối các trường kỹ thuật giống như là BK cho đến à, bách khoa cho đến những cái trường mà mang tính mà kinh tế giống như đại kinh tế hoặc đại học ngoại thương thì chúng ta đã có những cái góc nhìn chúng ta đã có những cái nguồn lực rất lớn từ phía các nguồn lực của các các bản thân các trường trong đó thêm một đằng sau nữa là nguồn lực cho các shop là vì là chúng ta đã có hội tụ được toàn bộ những cái yếu tố cần và đủ của một cái nhóm khởi nghiệp khi mà hình thành từ các trường đại học như vậy liên kết như vậy và bên cạnh đó nữa thì cái việc mà hình thành các quỹ mà cái quỹ này lại xuất phát từ khối các trường đại học thì tôi nghĩ là đấy là một cái bước rất đột phá là vì là có thể nói là không ai có thể hiểu hơn được cái khẩu về đầu tư ấy, không ai có thể hiểu hơn được bằng các cựu sinh viên và tôi nghĩ là đây là một cái sáng kiến rất là mới và rất là hay của uh, BK uh, khi hình thành đến BK Fund là vì là những cựu sinh viên chính là những nguồn lực quan lớn nhất có thể là lớn nhất trong các trường đại học và khi mà chúng ta tập trung vào mạng lưới các cựu sinh viên thì chính đó chính họ đã trở thành những nhà cố vấn rất tốt họ có thể trở thành nhà đầu tư rất tốt và họ rất am hiểu về cái lĩnh vực rất am hiểu về những cái khẩu vị rất am hiểu về những cái việc là các các, các à, sinh viên các nhóm khởi nghiệp thì không ai có thể tốt hơn được bằng những cái quỹ đầu tư xuất phát từ trường đại học như vậy và đặc biệt nữa là những cái quỹ này lại xuất phát từ những cái nguồn lực bên ngoài và kết hợp với những cái mà thế mạnh của các trường đại học như vậy thì tôi nghĩ đây là mô hình rất là mới mà tôi nghĩ là cần nhân rộng với các trường đại học khác nếu có được xin cảm ơn xin ờ, cảm ơn chia sẻ của anh Thắng thế thì uh với cái mô hình hay như vậy đúng không và tất nhiên là chúng ta vẫn đang trong giai đoạn là mới thành lập đang vận hành đúng không và cũng vừa vận hành vừa đánh giá các cái hiệu quả và đúc rút các cái kinh nghiệm trong quá trình triển khai ấy. thế thì uh, có một câu hỏi có lẽ là muốn anh hiệp hay là chị ờ, hương hoặc là anh, ờ, anh đô đúng không ạ giúp cho như là các cái quý vị khán giả đang tham dự cái buổi tọa đàm ngày hôm nay là chúng ta có có nó làm cách nào hay là có những cái vấn đề để khi mà chúng ta triển khai nhân rộng với cái mô hình này ở tại các đơn vị giáo dục và đào tạo khác uh, để, để để liên kết với nhau thì thì, thì thì cái cách nhân rộng hay là cái kinh nghiệm trong quá trình nhân rộng thì có thể là xin ý kiến các anh chị chia sẻ thêm để cho các ờ, khán giả cũng cũng có thể là hình dung ra được đúng không và vâng, cái cách làm vâng. Hiệp chị chia, sẻ ngắn trước một chút xíu đấy thì ờ, không phải là vô cớ mà vừa rồi cái phần mà trình bày của Hiệp có cái từ lãnh đạo uh, sẽ có nhiều lý do nhưng mà cái lý do mà Hiệp tham gia chỉ cần một cái thôi đấy là rất là quan trọng là phải tiếp cận theo hướng mà top down tức là chính cái sự mà ủng hộ ờ, thúc đẩy và quyết tâm của lãnh đạo là một trong những cái chìa khóa đầu tiên và rất là quan trọng để có thể triển khai cái ờ, mô hình mà quỹ đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong trường đại học như chúng ta vừa trao đổi từ nãy giờ. Vâng. Thì ờ, đấy là ý kiến mà Hiệp điểm nhấn. Còn xin chuyển lại cho các bạn tiếp theo để các bạn cũng có thêm chia sẻ những cái cái quan điểm những cái điểm nhấn của các bạn ạ. Mời ờ, anh Đô. À, em em bổ sung thêm là về à, về cái à, việc nhân rộng đấy thì là à, chắc là sau cái quá trình 1 đến 2 năm thành lập thì BK Fund sẽ đóng gói lại được rất nhiều cái công thức để có thể đi ờ, chia sẻ lại với các cái trường đại học khác. À, em đồng ý với với anh Hiệp là cái yếu tố quan trọng nhất đó là lãnh đạo của nhà trường là phải là một một trong những cái đội ngũ mà rất là quyết tâm và ủng hộ cái mô hình này vì nếu mà các lãnh đạo mà không ủng hộ thì thực ra rất khó để có thể vận hành hay là được tận dụng các cái lợi thế mà nhà trường hỗ trợ cái thứ hai là uh, cái câu chuyện về kiến thức thì nhà trường ờ, rất là mở cho việc là đi trao đổi chia sẻ kinh nghiệm kiến thức với các quỹ đầu tư khởi nghiệp hay kể cả là các mô hình khởi nghiệp thành công từ chính các cái cựu sinh viên của nhà trường vì không chỉ là các doanh nhân mà trong ví dụ trong trường bách khoa thì đến bây giờ có rất nhiều các cái founder đã thành công rồi thì ờ, thì uh, trong sau quá quá trình thành lập thì trong quá trình đầu thì nên là có rất nhiều các cái buổi thảo luận về chia sẻ kinh nghiệm đấy để lãnh đạo nhà trường các cái thành viên mà sau này sẽ đứng ra quản lý cái quỹ này và những cái nhà đầu tư sẽ đầu tư vào quỹ này sẽ có cái cái kiến thức và có cái góc nhìn đúng đắn từ góc nhìn đấy thì thì cái quá trình thành lập quỹ nó sẽ diễn ra nhanh hơn và không chỉ thành lập mà cái thách thức nó còn liên quan đến cái lúc mà chúng ta sẽ vận hành cái quỹ về sau vì có thể chúng ta sẽ huy động rất nhiều tiền mà đến lúc mà quỹ nó không giải ngân được thì thì cũng gặp rất nhiều vấn đề và và gây khó khăn thách thức cho những cái đội ngũ mà đứng ra sẽ quản lý cái quỹ đấy thì thì theo em đấy là những yếu tố quan trọng nghĩa là chúng ta phải đúc rút lại là chúng ta phải có cái quá trình uh, hình thành nên một cái uh, quỹ với những cái uh, kiến thức kinh nghiệm được chia sẻ từ nhiều cái quỹ đầu tư khởi nghiệp ở bên ngoài các quỹ đầu tư mạo hiểm ở trong và ngoài nước sẽ tham gia vào cùng với nhà trường vì nếu đứng ở góc độ về quỹ đầu tư như Thinh Zone thì là uh, bọn em rất muốn là được làm việc với các trường đại học vì là đây là nơi mà sinh ra rất nhiều các cái bạn uh, khởi nghiệp uh, và tiềm năng cho sau này thì nó tạo nên một cái hệ sinh thái mà có những cái bạn khởi nghiệp mà có bài bản hơn vững vàng hơn trong cái quá trình các bạn ấy biến những cái ý tưởng để ra thị trường Vâng, cảm ơn anh Đô. Như vậy là cái việc nhân rộng này nó nó nó phải được đúc kết lại đúng không ạ và hy vọng là sau này ờ, bên anh ờ, Hiệp chị Hương hay là anh ờ, Đô sẽ giúp cho cộng đồng của chúng ta có những cái chỉ dẫn đúng không có những cái quy trình để làm sao mà giúp cho viện trường có thể là mạnh dạn trong cái việc là thúc đẩy các cái mô hình liên kết và đi đến những cái hiệu quả cho hệ thống ờ, như chúng ta đã biết đấy thì đề án 844 đã triển khai và mới đây thì thủ tướng đã có một cái quyết định sửa đổi bổ sung là 188 đúng không để liên quan đến cái việc hình thành và hỗ trợ phát triển mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia thì với vai trò là điều phối của dự án thì cũng đề nghị anh An có thể chia sẻ với các cái quý vị về nội dung của mạng lưới và các cái định hướng mà việc phát triển mạng lưới này trong cái chương trình 844 cũng như là cái định hướng của, Bộ Khoa học Công nghệ. Vâng, xin ờ, mời anh An. Vâng ạ, xin ờ, cảm ơn anh Hưng. À, kính thưa quý vị đại biểu thì chúng ta cũng đã biết là như các ờ, anh chị diễn giả trước đã nói thì cái hệ sinh thái chúng ta đã hình thành về cơ bản là tương đối toàn diện các cái chủ thể tham gia vào thế thì cái, cái giai đoạn tiếp theo ờ, để mà phát triển cái hệ sinh thái thì cái yếu tố mà liên kết yếu tố tương tác giữa các cái chủ thể đó để nhằm giúp cho cái hạt nhân của cái hệ sinh thái là những cái bạn hoặc là những cái doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo là vô cùng quan trọng ờ, và trước khi triển khai cái đề án tạo 44 trong cái giai đoạn 2016 2020 thì bản chất là Bộ Khoa Công nghệ đã có rất nhiều các cái chương trình hoạt động trước đấy mà cũng đã uh, phần nào để hình thành những cái liên kết và và và, và các anh chị các quý vị đại biểu cũng đã nghe các anh chị đã chia sẻ uh, từ cái chương trình hợp tác uh, đổi mới sáng tạo Việt Nam phân Lan IPP uh, thì bộ cũng đã thúc đẩy hình thành những cái mối liên kết những cái mối tương tác giữa các cái tổ chức mà xây dựng hệ sinh thái là ecosystem builder và những cái trường đại học trong IPP 2 thì kể cả trường ngoại thương rồi trường bách khoa đều tham gia vào cái cái hoạt động liên kết đấy rồi những cái chương trình sau này ví dụ như là anh hiệp có chia sẻ về liên kết giữa liên trường giữa các cái trường khối công nghệ và trường uh, khối kỹ thuật để hình thành đến các cái nhóm sinh viên mà có đủ về công nghệ có đủ về kỹ thuật có khả năng tiếng anh có khả năng xây dựng mô hình kinh doanh sẽ là một cái nhóm khởi nghiệp mạnh hơn à, rồi anh thắng ngồi đây cũng là đại diện cho cái cộng đồng cổ vấn khởi nghiệp sáng tạo và cũng đã có rất nhiều hoạt động liên kết giữa cái cộng đồng cổ vấn với nhau rồi cộng đồng cổ vấn với các trường đại học hay như anh đô đại diện cho thính dôn thì trong khuôn khổ mà triển khai các cái hoạt động trong đấy có những hoạt động của đề án thì cũng đã có những cái mối liên kết giữa uh, quỹ đầu tư với các trường đại học uh, ngoài cái câu chuyện giữa Thinh Zone Venture và BK Fund uh, thì còn có những câu chuyện giữa Thinh Zone và Học viện Kỹ thuật Quân sự Thinh Zone và Học viện Biểu chỉnh Viễn thông thì đấy cũng là những cái uh, nền tảng những cái manh nha ban đầu để chúng ta uh, đề cập đến cái câu chuyện là chúng ta cần thúc đẩy hơn nữa như anh anh Hưng anh Hiệp nói là cần thúc đẩy hơn nữa và cần nhấn rộng hơn nữa những cái, cái mô hình hợp tác này thì đấy là cái cơ sở mà Ờ, trong cái uh, việc tham mưu cho uh, cho lãnh đạo chính phủ ban hành quyết định 188 uh, sửa đổi bổ sung một số cái nội dung của cái quyết định 844 trước đây về triển khai hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thì chúng tôi có đưa vào một trong những cái nội dung trọng tâm uh, đó là cái việc hình thành cái mạng lưới kết nối khởi nghiệp sáng tạo quốc gia và cũng báo cáo với các anh chị về cả quý vị đại biểu là trong cái TechFest 2018 tất cả anh chị ở đây cũng cũng đều tham gia ở trong cái cái hoạt động đấy được tổ chức tại Ờ, tại tại Đà Nẵng và lần đầu tiên thủ tướng chính phủ ờ, thủ tướng chính phủ ở ờ, thời đấy là, là, là bác Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự cái lễ khai mạc của Techfest 2018 và trong cái nhận định của thủ tướng chính phủ trong cái bài phát biểu khai mạc cũng có nói là chúng ta về mặt gọi là hỗ trợ các cái hoạt động khởi nghiệp sáng tạo thì chúng ta đã tổ chức rất là nhiều hoạt động thế nhưng mà để mà hình thành được một cái cái cái cái thống nhất trong các cái hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp từ trung ương đến địa phương chúng ta có rất nhiều tổ chức hỗ trợ à, theo thống kê của chúng tôi là hiện tại là có hơn 200 các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp rồi là các không gian làm việc các khu làm việc chung rất nhiều các trường đại học đưa các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo vào trong các trường đại học cũng rất nhiều à, cách đây mấy ngày thì chúng tôi vừa tổ chức một cái hội thảo về cái kết nối mạng lưới nghiên cứu về cơ chế chính sách chúng tôi cũng được nhận được sự tham gia của rất nhiều trường đại học tuy nhiên là chúng ta thiếu một cái sự xuyên suốt và một cái sự thống nhất từ nhận từ thống nhất về nhận thức thống nhất về hành động thống nhất về cách nhìn nhận của chúng ta đối với cái loại hình doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo này thì đấy cũng là một trong những cái mong muốn mà chúng tôi khi hình thành mạng lưới chúng tôi muốn là là là ngoài cái việc, liên kết thì chúng tôi tăng cường cái việc nhận thức và hướng đến một cái sự thống nhất cũng như là là, là tăng cường cái tính hiệu quả trong sử dụng nguồn lực cái câu chuyện hỗ trợ khởi nghiệp này và một cái điều nữa là chúng tôi cũng muốn là à, bản thân chúng ta chị Hương nói rất nhiều lúc nãy chúng tôi ngồi dưới kia trao đổi chị Hương nói rất nhiều về câu chuyện chúng ta liên kết nhưng mà cái tính bền vững của cái việc liên kết để chúng ta có thể làm được một chương trình thế nhưng mà để mà chúng ta nhân rộng được thanh hái thành 10 hoặc là nhân rộng cho các cái uh, viện trường khác các tổ chức hỗ trợ khác thì cái tính bền vững là rất quan trọng tôi thiết nghĩ là câu chuyện của BK Fund chúng ta nói ở đây nhiều là bởi vì BK Fund chứng tỏ được cái tính bền vững của của mình thông qua sự ủng hộ của lãnh đạo nhà trường thông qua sự tham gia liên kết được với các cựu học sinh cựu sinh viên của trường và một cái mô hình mà mà tôi nghĩ là nó có thể uh, về tính bền vững của nó có thể được đảm bảo thế cho nên là cái việc chúng tôi hình thành mạng lưới cũng góp phần để giải quyết các cái vấn đề cụ thể của từng thành viên tham gia mạng lưới qua đấy thì uh, mong muốn rằng là những cái hợp tác của chúng ta những cái mô hình mà chúng ta đề xuất chúng ta triển khai nó có tính bền vững nó nó tốt hơn nó cao hơn để cũng chia sẻ với uh, các quý vị đại biểu cảm ơn câu hỏi của anh Hưng vâng uh, xin cảm ơn anh An như vậy chúng ta thấy là để hình thành mạng lưới thì cái uh, vai trò của việc cơ chế và chính sách để thu hút để gắn kết các cái cấu phần trong mạng lưới là rất quan trọng đúng không ạ thì uh, Ờ, cũng cũng muốn là các anh chị chia sẻ xem là có đối với cái việc mà thu hút các cái tổ chức mới hoặc là để hình thành mạng lưới hay là thu hút các cái chuyên gia đúng không trong cái lĩnh vực mà khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thì chúng ta ờ, có cái góc nhìn về cơ chế chính sách như thế nào để có thể là thu hút cũng như là gắn kết cho cái hoạt động này không ạ à. xin mời anh Thắng nhỉ anh Thắng có chia sẻ cho cái, cái hoạt động cơ chế chính sách và để gắn kết cho các cái mạng lưới không hiện nay và coi như là cũng có thể là anh chia sẻ thêm những cái thực tiễn mà qua quá trình anh triển khai à, ờ, theo tôi nghĩ thì cái đầu tiên ấy là chúng ta làm sao chúng ta phải đặt đúng cái vai trò và cái nhiệm vụ và cái tầm quan trọng của các mạng lưới đối với hệ sinh thái vì là chúng ta thấy là chúng ta nói rất nhiều về các cấu phần nhưng mà chưa chắc đã nhiều người hiểu được là cái tầm quan trọng của họ như thế nào đối với hệ sinh thái và thậm chí nó còn bước sâu hơn nữa tức là nó tầm quan trọng của những cấu phần đấy đối trực tiếp với các startup các chủ thể đó là các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thì chúng ta phải đưa ra cái nhận thức và chúng ta phải tuyên truyền rất là nhiều là vì là khi mà chúng tôi mà triển khai hoạt động tôi nói ví dụ như hoạt động về xây dựng cái mạng lưới đội ngũ cố vấn nằm trong hội đồng ờ, cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia thì bản thân chúng tôi cũng xác định rất rõ là cái đầu tiên là chúng tôi phải thấy là các doanh nghiệp người ta cần gì cái đội ngũ cố vấn như vậy có cần cho người ta hay không và đội ngũ cố vấn như vậy ghép vào cái mảnh ghép vậy sinh thái như thế nào thì toàn bộ những cái đó chúng ta phải phải phải phải phải thực hiện phải phải phải làm rõ ngay từ đầu cái thứ hai nữa là khi chúng tôi triển khai như vậy thì một trong những công tác mà có thể nói là rất mà rất quan trọng đó là công tác đào tạo đào tạo liên quan đến cái việc mà cơ chế chính sách của nhà nước là vì nếu chúng ta triển khai mà chúng ta không có đào tạo thì vô hình dung là chúng ta sẽ làm sai cái cái đích của chúng ta sẽ bị sai là vì là sáng tạo nó khác rất nhiều với cái cách chúng ta đang làm vì nó là mới mà nó mới thì cần phải được đào tạo bản thân những người mà tham gia vào cái mạng lưới đó cũng phải được đào tạo để người ta làm đúng tôi nói ví dụ rất đơn giản là hiện nay ừ, quay lại câu chuyện cố vấn thì có thể là rất nhiều các anh chị có rất nhiều kinh nghiệm rất giỏi thậm chí kể cả kể cả các thầy rất là giỏi nhưng mà các thầy đang làm đóng vai trò là nhà tư vấn nhiều hơn rất là nhiều thường là các thầy là bao giờ cũng áp đặt hoặc là các anh chị mà doanh nhân thì áp đặt những cái các anh chị đang có vào để tư vấn để yêu cầu các shop làm sao người ta làm theo cái của họ nhưng mà cố vấn chúng tôi thì khác rất là nhiều chúng tôi sử dụng những cái chúng tôi có để chúng tôi làm sao cùng với các shop giải quyết vấn đề trên cái cơ sở là nhìn vào thực tế và nhìn vào tương lai thì hai cái cách tiếp cận là khác nhau và để làm như vậy thì chúng ta cái công tác đào tạo rất quan trọng đào tạo xong thì tìm được những cái người mà thực sự tâm huyết tham gia vào hệ sinh thái vì chúng ta thấy là khi mà chúng ta có rất cái, cái gọi là cái nguồn lực của nhà nước rất là ít phục vụ cho cái việc xây dựng hệ sinh thái thì khi mà nguồn lực nhà nước không nhiều như vậy thì ai sẽ là người tham gia vào vì cơ bản thì tham gia vào thì chúng ta chúng ta thấy là ngoài cái việc mà chúng ta trách nhiệm xã hội ra thì chúng ta không gần như không có được những cái nguồn lợi khác không được có được những cái mà chúng cái hưởng lợi từ cái việc là chúng ta tham gia vào thì người ta sẽ hỏi là như vậy tôi tham gia vào được cái gì các thậm chí kể các thầy các cô tham gia vào cái vấn đề mà vai trò tôi nói ví dụ là cố vấn thì các thầy các cô cho hỏi tôi được cái gì các anh chị cũng sẽ hỏi xem tôi được cái gì khi tôi tham gia vào chưa nó có chuyện là cái mất mất rất là nhiều mất nhiều thời gian thậm chí còn nó còn liên quan rất nhiều ảnh hưởng rất nhiều đến công việc mà cái người tham gia vào sẽ bị ảnh hưởng như vậy thì vấn đề là chúng ta đã có được đào tạo rồi nhưng làm sao chúng ta khích lệ để cho những người đó đã tham gia vào sinh thái và một cái cuối cùng nữa thì toàn bộ những cái việc như vậy cái việc hệ sinh thái như vậy thì cơ bản vẫn chủ yếu là vấn đề tự nguyện hình thành mạng lớn là tự nguyện thì cái tự nguyện như vậy thì nó sẽ hoạt động theo mô hình nào tôi nói ví dụ như là bản thân chúng tôi hội đồng cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia ấy, thì chúng tôi là trực thuộc của VCCI và chúng tôi có đằng sau cái nguồn lực rất lớn của VCCI chúng tôi có một cái đối tác rất quan trọng đó là báo giới đàn doanh nghiệp và chúng tôi đã sử dụng rất nhiều nguồn lực của bên đó để chúng tôi thực hiện cái mô hình hoạt động của chúng tôi chúng tôi liên kết các nguồn lực của chúng tôi với các tổ chức nước ngoài ví dụ như UNDP thì hiện nay chúng tôi đã có hai năm nay chúng tôi đã kết hợp để chúng tôi đưa cái tinh thần liêm chính minh bạch vào trong khởi nghiệp sáng tạo để mỗi một cá nhân mỗi một cái nhóm khởi nghiệp họ xác định rõ là họ cần phải làm cái gì khi mà họ tiếp cận các nguồn lực bên ngoài bằng sự minh bạch của họ thì đấy là nguồn lực rất lớn mà chúng tôi quay lại chúng tôi phục vụ cho cái việc là triển khai cái mô hình hoạt động thì những tổ chức khác thì nguồn lực họ, thì nguồn lực với những cái nguồn lực mà họ không có như vậy thì họ tồn tại như thế nào vì tất cả là tự phát hết thì vẫn quay lại vẫn làm. cuối cùng là hỗ trợ họ cơ chế chính sách hỗ trợ như nào để họ thực sự là họ có sự gắn kết và gắn kết đây có hiệu quả rồi nhưng nó phải mang tính bền vững như chúng ta đang nói chuyện là các tổ chức các mạng lưới thành lập ra nó phải mang tính bền vững và nó phải có cái mô hình hoạt động rất là rõ ràng thì cái đấy tôi nghĩ là chúng ta cần nhiều cái giải pháp hơn nữa liên quan đến cái việc mà cơ chế chính sách cái sự hỗ trợ cho những cái mạng lưới hỗ trợ lại cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và vâng, cảm ơn anh thắng thế thì uh, vâng mời anh ờ, hiệp có ý kiến thêm đúng không vâng và có lẽ là cũng đặt hàng thêm với anh Hiệp luôn thì qua cái, với những cái cái phần mà liên quan đến cái cơ chế để thu hút như vậy thế thì và trong cái quá trình mà mình triển khai mà phát triển cái mạng lưới hay phát triển hệ thống của mình thì rõ ràng thì chúng ta phải có cái tiêu chí cho coi như là các thành viên hay là cho các cái vâng. cấu phần để tham gia vào cái mạng lưới của mình đúng không thì có nhất thiết phải có một cái tiêu chí riêng không hay là cái cái hướng nào để chúng ta thúc đẩy được cái vâng. mạng lưới chúng ta phát triển thì à, cái phần trình bày của hiệp thì sẽ có hai phần một phần là dưới cái góc nhìn của hiệp thì hiệp điểm danh một chút ờ, về ờ, về những mạng lưới hiện nay ở trong hệ sinh thái khởi nghiệp dưới góc nhìn của hiệp và phần thứ hai thì ờ, hiệp rất là muốn là cái phần chia sẻ của hiệp thì nối tiếp ý của anh thắng đấy là những cái tiêu chí nào quan trọng để cho một mạng lưới mà sau khi được hình thành rồi thì được triển khai và triển khai một cách bền vững thì hiện nay nói về câu chuyện mạng lưới thì ở đây chắc chắn là tất cả chúng ta đều quan tâm đầu tiên là đến nhà đầu tư và các anh chị thân mến và hiện nay nhà đầu tư thì nói mạng lưới thì đầu tiên phải nói đến uh, liên minh các nhà đầu tư mà anh John là một trong à, anh anh anh Đô ở bên Tinh John là một trong những người mà sáng lập liên minh. Thành ra là các anh chị sẽ cố gắng là liên, liên hệ với cả anh Đô vì đằng sau anh Đô là có cả hơn 100 nhà đầu tư. À, nhưng mà bên cạnh thì liên minh đấy thì bản thân vừa rồi hiệp hội phần mềm Vinasa cũng có thành lập một câu lạc bộ các nhà đầu tư. Và hiện nay thì uh, chắc chắn là trong khu vực uh, Hà Nội đội trong khu vực Sài Gòn chẳng hạn như là từ mấy buổi hội thảo hôm trước của sự kiện thì các anh chị đã nhắc đến YBC YBC là một câu lạc bộ vì hiện nay các anh cũng đang thành lập uh, các nhà đầu tư uh, giống như nhà đầu tư thiên thần và thành ra là Hà Nội và Sài Gòn cũng còn đang tiếp tục triển khai các cái liên minh rồi các câu lạc bộ nhà đầu tư và trong Sài Gòn thì chắc chắn là những anh chị nào mà đã theo dõi Techfest nhiều năm thì sẽ được nghe nói đến chị Nguyễn Phi Vân cũng là một trong những người mà rất là tích cực để hình thành mạng lưới các nhà đầu tư thì đấy là các nhà đầu tư À, mạng lưới thứ hai là nói đến các à, cố vấn, cố vấn khởi nghiệp à, và vai trò của cố vấn khởi nghiệp thì lại vô cùng quan trọng, không thể thiếu được đối với các chương trình ươm tạo, các vườn ươm ở cả trong và ngoài trường đại học. Thì à, anh Thắng ạ, anh Thắng là chủ tịch của mạng lưới cố vấn quốc gia và gắn liền với cả VCCI. Bên cạnh đấy thì 4 4 năm nay TechFest thì cũng thường xuyên có hoạt động và vinh danh về VMI à, sáng kiến về cố vấn khởi nghiệp và cả đằng sau báo diễn đàn doanh nghiệp thì cũng đã xây dựng uh, cộng đồng cố vấn khởi nghiệp quốc gia bên cạnh cái chương trình mà VSMA mà anh Thắng đang là chủ tịch và chắc chắn là ở Hà Nội với Sài Gòn thì cũng còn những nhóm những câu lạc bộ để hình thành cố vấn khởi nghiệp thậm chí một số những cái chương trình mà của liên minh liên trường thì các chương trình ươm tạo đấy cũng đã hình thành những cái nhóm mà cố vấn khởi nghiệp thì ờ, đấy là là là mạng lưới về cố vấn khởi nghiệp ạ còn uh, mạng lưới nữa thì là chẳng hạn như là mạng lưới về các cái chương trình ươm tạo uh, rồi có những mạng lưới về các co-working space các khu làm việc chung thì hiệp thấy là về, về vấn đề về mạng lưới thì khá uh, khá là nhộn nhịp và sẽ càng ngày càng có thêm những cái mạng lưới những cái liên kết ở trong hệ sinh thái và khởi nghiệp à, thì đấy là cái phần điểm danh một chút xíu ban đầu ạ cái phần thứ hai mà hiệp muốn chia sẻ với mọi người thì thực ra hiệp nghĩ là cái nhân tố quan trọng đầu tiên ấy, thì đấy chính là cái vai trò mà um, chính phủ kiến tạo đấy là cái vai trò đầu tiên và một dấu ấn rất là cụ thể là cứ mỗi một mùa techfest thì chúng tôi lại hình dung ra lại một lần một sự kiện để liên kết mọi người trong hệ sinh thái và chính nhờ cái sự kiện techfest đấy thì mạng lưới được hình thành nhanh hơn rộng hơn và cụ thể hơn thành ra tôi thấy rất, rất là rõ ràng cái vai trò mà chính phủ kiến tạo ở đấy và thậm chí hiện nay thì chưa chính thức đâu nhưng mà còn đang manh nha hình thành là cộng đồng các trưởng làng techfest và các trưởng làng techfest thì hiện nay đang hoạt động rất là tích cực để hỗ trợ các vườn ươm hỗ trợ các địa phương hệ sinh thái ở cấp độ trường đại học và hệ sinh thái ở các địa phương để triển khai vấn đề về khởi nghiệp vâng, thì đấy là vai trò mà chính phủ kiến tạo và vai trò này thì vừa nằm ở cấp độ trung ương và vừa nằm ở cấp độ các tỉnh thành và lại nhắc một lần nữa ở mạng lưới thì hiện nay bắt đầu ở Việt Nam để hình thành những hội và hiệp hội về khởi nghiệp. Quảng Nam thì vai trò rất tích cực của anh Sinh thì đã hình thành ra được hai hiệp hội, hai hội về khởi nghiệp. À, ở quốc gia thì cũng đang đang trong những cái thủ tục cuối cùng để hình thành là hiệp hội khởi nghiệp quốc gia. Và còn cái phần mà đại hội sáng lập anh ạ, có quyết định rồi nhưng còn đại hội sáng lập. Và ở Hà Nội thì cũng đang trong quá trình mà vận động để hình thành hội khởi nghiệp Hà Nội. Và tôi nghĩ đây là khởi đầu để hình thành và và những năm tiếp theo chúng ta sẽ lại chứng kiến thêm nhiều hội khởi nghiệp nữa. Vâng, thế thì quay trở lại một chút như tôi vừa nói, tôi rất muốn là sẽ chỉ đóng góp một phần mà cái yếu tố bền vững ạ. Thì yếu tố bền vững thì có nhiều, nhưng mà từ những cái quan sát của tôi thì tôi thấy là nối tiếp ý của anh Thắng ấy, bền vững đấy là trong những mạng lưới thì ngoài cái vai trò mà những cái mối quan hệ mà đồng đẳng, bình đẳng, peer to peer để có một cái đóng góp mà rộng mà tích cực của các thành viên thì vai trò không thể thiếu được đấy là phải có thành viên dẫn dắt và thành viên dẫn dắt đấy cũng kỳ vọng là những cái người mà định hướng và là những người mà chia sẻ mạnh mẽ những cái nguồn lực và là những cái người mà hy sinh và làm gương thì mới dẫn dắt được mạng lưới và cụ thể là ở VSMA thì chúng tôi thấy luôn có hai cái thành viên mà dẫn dắt rất là tốt mà khiến cho uh, mạng lưới VSMA hoạt động tích cực đầu tiên là phía báo diễn đàn doanh nghiệp là người chia sẻ những cái cơ hội chia sẻ cả hệ thống và cơ sở vật chất và anh Thắng là chủ tịch của VSMA là người mà công hiến không biết bao nhiêu là thời gian, công sức và cả tiền bạc để duy trì cái hoạt động. Thì đấy tôi muốn nói đến bên cạnh cái vai trò mà cái công thức peer-to-peer để huy động tích cực của các thành viên. Còn vai trò không thể thiếu được là các thành viên dẫn dắt. Đó, vâng, xin hết cho phép uh, vâng mời anh, anh, anh Hưng uh, bởi vì cái ý lúc nãy anh Hưng có hỏi liên quan đến cái cơ chế chính sách để cho cho cho gọi là cho cái việc hoạt động của mạng lưới thì báo cáo các anh là như anh anh thẳng và anh hiệp còn nói bản thân khi mà cơ chế chính sách chưa chưa ra đời thì cái nhu cầu thực tiễn là các cái chủ thể các cái tổ chức đã phải kết nối lại với nhau rồi bởi vì uh, báo cáo với các quý vị đại biểu đấy trước khi mà chúng tôi uh, đề xuất cái việc này thì chúng tôi cũng có uh, làm việc rất là uh, rất là, là sao sát sâu sát uh, kỹ làm việc rất là kỹ với các cái uh, cái cái đại diện của các cái mạng lưới mà anh hiệp đã có kể đại diện của các cái mạng lưới về ờ, về nhà đầu tư đại diện của các mạng lưới cố vấn khởi nghiệp đại diện đại diện của mạng lưới các trường đại học thì chúng tôi thấy rằng là bản thân là khi mà họ thành lập các cái mạng lưới của mình ấy, thì họ cũng gặp những cái vấn đề nhất định ví dụ như là chúng ta có thể kể đến những cái vấn đề ví dụ như là như anh hiệp nói tức là vấn đề về cái người dẫn dắt có đủ nhiệt huyết có đủ tâm huyết có đủ tiêm lực tài chính để đi theo cái mạng lưới đấy trong một thời gian rất là dài không cái vấn đề thứ hai mà chúng tôi có hỏi cái mạng lưới vmi chỗ anh dũng thì anh dũng bảo là cần một cái nguồn kinh phí và một cái nhóm điều phối đủ tốt để vận hành cái, và và hỗ trợ cho cái hoạt động của cái bán điều hành mạng lưới à, bán điều hành của VMI à, trước giờ thì VMI chủ yếu là sử dụng các cái cái bạn tình nguyện viên thôi thế nhưng mà cái câu chuyện là để hình thành ra một cái nhóm điều phối như vậy nó cũng rất là quan trọng để hình thành ra một nhóm điều phối thì cái câu chuyện về nguồn lực tài chính để hỗ trợ cho các bạn rồi câu chuyện về kiến thức như anh thằng có nói về cái câu chuyện đào tạo rất là quan trọng cái thứ ba nữa là cái câu chuyện mà, mà, như tôi nói lúc đầu là cái tính thống nhất ấy, thì báo cáo với quý vị đại biểu là trong cái quyết định 188 sửa đổi thì chúng tôi cũng đưa ra thêm hai cái hai cái nội dung trọng tâm nữa tức là uh, chính phủ cũng đã xác định là giáo cho bộ khoa học nghệ là đầu mối điều phối và hình thành cái ban điều hành mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo quốc gia đấy cũng là một cái tôi nghĩ là về mặt chính cơ chế giải quyết được cái câu chuyện mà tại sao cái mạng lưới của anh thắng lại phải trực thuộc uh, ờ, vcci để để hoạt động uh, nó đảm bảo về cái tính tính thống nhất tính mô hình và tính tính danh của mạng lưới và cái thứ hai nữa thì trong cái quyết định 188 chúng tôi cũng đã à, có một cái nội dung đề xuất là hình thành cái hệ thống uh, trung tâm đổi mới sáng tạo trung tâm khởi nghiệp sáng tạo của quốc gia bao gồm các cái trung tâm ở cấp địa phương cấp vùng và cấp trung ương thế thì như anh hiệp nói tức là cái mạng lưới uh, cố vấn khởi nghiệp gắn với bảo diễn đàn doanh nghiệp trong đấy thì bảo diễn đàn doanh nghiệp hỗ trợ rất nhiều các cái hoạt động liên quan đến cơ sở hạ tầng liên quan đến nguồn lực thì chúng tôi cũng hy vọng là những cái hệ thống trung tâm này có thể hỗ trợ cho các cái mạng lưới về Ờ, các cái các cái nội dung như vậy về cơ sở hạ tầng về uh, về về về các cái điều kiện cần thiết để cho mạng lưới hoạt động trong cái thời điểm ban đầu khi mà chúng ta hình thành như anh thằng nói là xuất phát từ cái câu chuyện là tự nguyện là chính thế chúng ta cần những cái nguồn lực hỗ trợ của nhà nước về cơ sở vật chất về hạ tầng để mạng lưới có thể hoạt động trong thời, thời điểm ban đầu và chúng tôi cũng ở trong những cái hoạt động của đề án chúng tôi cũng đã đề xuất những cái cái nội dung mang tính chất là có thể hỗ trợ có thể vinh danh những cái cá nhân những cái tổ chức mà có đóng góp tích cực cho mạng lưới thì chúng tôi nghĩ là với cái tinh thần mà mà, mà đóng góp tinh thần tình nguyện như vậy thì nhà nước cần ghi nhận và cần cần cần ghi nhận một cách xứng đáng với những cái đóng góp như vậy thì cũng chia sẻ thêm một số ý liên quan đến cái cơ chế chính sách để hỗ trợ cho cái hoạt động của mạng lưới. Vâng, cảm ơn ờ, anh An. À, có anh Nguyễn Duy Toàn thì có đặt câu hỏi là làm thế nào để startup tiếp cận được mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp? cái này có khi là nhờ chị Hương nhỉ chị Hương ở bên ờ, đại học ngoại thương là cũng thường xuyên và đúng không đón nhận vâng, các em... startup dạ um, uh, xin chia sẻ một chút với quý vị là về cái việc mà uh, trung tâm sáng tạo và ươm tạo trường đại ngoại thương uh, ra đời như thế nào thì đầu tiên là với hai cái trụ cột chính của trường đại học đó là đào tạo và nghiên cứu thì uh, um, đầu tiên thì là cái việc mà um, không những tôi nghĩ là không những trường đại ngoại thương mà tất cả các trường đều gặp các cái khó khăn về cái việc mà uh, gặp một cái thực tế là cái sinh viên ra trường uh, không đạt được cái tiêu chuẩn là thực tiễn và cũng như là các cái mà nghiên cứu thì là chỉ là đề bạc vậy thì làm thế nào đó để đưa hai cái kết quả này gần được với nhau gần được với thực tiễn thì uh, uh, chúng tôi đã gắn kết lại và thông qua các cái hoạt động mà sáng tạo và khởi nghiệp để đưa hai cái kết quả của hai hoạt động này gần với thực tiễn hơn và hữu ích hơn Thế thì đó là một cái bối cảnh mà ra đời của Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo Truyền động Ngoại thương. Và uh, vì là ờ, bây giờ hiện nay thì uh, hòa mình với lại cái hệ sinh thái của uh, hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia thì trường đại học ngoại thương cũng đưa ra các cái định hướng mà làm thế nào đó để um, đưa ra các cái chiến lược là phát triển trường đại học ngoại thương trở thành trường đại học khởi nghiệp um, tiên phong ở ở Việt Nam và um, vì uh, hoạt động của trường đại ngoại thương là nghiêng về chủ yếu là về kinh doanh thế thì chúng tôi cũng rất là mở trong cái việc mà liên kết với lại các trường đại học uh, trong nước về kỹ thuật hay là cả kể cả ví dụ như là BK Holding chúng tôi cũng có các cái hoạt động mà thường xuyên để hỏi các anh cũng như là uh, hỏi uh, các anh uh, gửi sinh viên qua để tham gia <clears throat> vào các hoạt động của chúng tôi thì uh, đó là về cái phần mà liên kết mà chúng tôi mong muốn mở rộng mạng lưới. Ngoài ra thì à, về cái mảng à, đào tạo chính quy thì hiện nay chúng tôi có một cái hoạt động à, đang rất là nổi trội đó là cái cuộc à, cái um, cuộc thi uh, social uh, innovation uh, creation có nghĩa là về uh, sáng tạo kinh doanh xã hội thì trong đó chúng tôi đã uh, thiết kế ra một cái mô hình mà có sự kết hợp giữa doanh nghiệp giữa sinh viên và các cố vấn thì uh, ở đây hiện nay là chúng tôi đang uh, Vừa rồi thì chúng tôi có tổ chức một cái khóa đào tạo TOT và tổ chức được uh, đào tạo được 60 hơn 60 các cái mentor trên uh, khắp cả nước ờ, là các cái giảng viên nguồn thì đó là cái phần mà chúng tôi đang cũng như là các anh có chia sẻ là cái mà cái trụ cột chính cái mấu chốt để mà cho cái mô hình mà sáng tạo và khởi nghiệp bền vững đó là cái đội ngũ chuyên gia thế thì chúng tôi đã đào tạo và đang trong quá trình thành lập ra một cái chuỗi thành lập ra một cái đội ngũ mentor cho chính các cái hoạt động của của trường cũng như là để hòa mình cùng với lại cái hệ sinh thái của quốc gia thì um, à, qua những cái hoạt động như vậy thì ờ, ngoài ra chúng tôi cũng kết hợp với các doanh nghiệp các doanh nghiệp à, hầu như là từ trước đến giờ các doanh nghiệp đến với trường đại học thì chỉ là sử dụng các cái nguồn nhân lực mà thôi nhưng mà hiện nay chúng tôi đã thay đổi cái mô hình đó và cũng thay đổi cái mindset của doanh nghiệp luôn là khi doanh nghiệp đến với trường đại học không chỉ là chỉ tìm đến nguồn lực nguồn sinh viên mà ngoài ra còn có thể là nhận được các cái ý tưởng của các bạn sinh viên đó là cái luồng gió mới về đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp để doanh nghiệp có thể là áp dụng luôn vào thực tế và giải quyết các vấn đề ví dụ như là chúng tôi đang làm việc với lại tổng công ty bưu điện Việt Nam chẳng hạn thì uh, họ đang có những cái vấn đề mà họ đang phải giải quyết và không có nguồn lực để giải quyết thì chúng tôi tạo ra các cái team sinh viên các bạn sinh viên và các bạn ấy sẽ giải quyết các cái vấn đề đó kết hợp với lại các chuyên gia các cái um, mentor trong cái mạng lưới cố vấn của chúng tôi và um, khi mà các bạn sinh viên đưa ra các cái giải giải pháp đó thì uh, ban lãnh đạo của uh, tổng công ty bưu điện Việt Nam cũng phải thốt lên là uh, không những là đến trường đại ngoại thương đến các trường đại học lấy được cái nguồn lực mà còn lấy được các cái ý tưởng sáng tạo để giải quyết chính các cái vấn đề của doanh nghiệp hiện nay đó là cái việc mà chúng tôi vì sao mà tôi đang nói ở đây là cái việc là ngoài cái việc kết nối uh, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp với các quỹ đầu tư thì nên kết nối với lại các doanh nghiệp hiện tại hiện nay để mà tạo ra được một cái um, hệ sinh thái nó hoàn chỉnh hơn và doanh nghiệp cũng đóng góp một cái phần nào đó trong cái việc mà thúc đẩy cái um, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo <clears throat> của quốc gia đấy đấy là cái phần mà tôi xin chia sẻ thêm để đóng góp thêm một cái ý là ngoài cái mạng lưới mentor thì nên kết hợp với các mạng lưới các doanh nghiệp hiện nay ở Việt Nam ạ à, tôi xin hết Mời à, tôi có thêm bổ sung thêm một số ý kiến à, cái thứ nhất ấy là một câu hỏi rất thường xuyên của tất cả các startup hoặc các nhà đầu tư là tôi tìm ở đâu tiếp cận ở đâu và chúng tôi cũng thường gặp câu hỏi như vậy thì vấn đề mấu chốt nhất vẫn là vấn đề là chúng ta đã làm tốt rồi nhưng mà ai biết để chúng ta thì cái vai trò nó thuộc về rất nhiều trong cái vai trò liên quan cái, cái sự hỗ trợ của nhà nước trong vấn đề truyền thông như bản thân như nội lực chúng tôi bản thân cái hội đồng chúng tôi hội đồng cố vấn ấy, thì chúng tôi đã có rất nhiều hoạt động trong đó có hoạt động truyền thông cái việc mà cái tầm quan trọng cái vai trò của chúng tôi đối với cả cộng đồng đối với cả những cái hệ sinh thái như thế nào để làm sao mà các bạn có thể tiếp cận một cách nhanh nhất có thể có bằng nhiều hình thức có thể online offline hoặc rất nhiều cái cái thứ hai nữa là bản thân như một cái một cái hệ một cái mạng lưới thì chúng ta nếu mà chúng ta một mạng lưới mà nó nó physical tức là nó được cố định thì chúng ta không thể mà làm được cover được toàn bộ những cái mạng lưới ở những cái những cái những cái mà địa lý rất xa thì chúng tôi năm ví dụ như năm nay chúng tôi đã có phải đặt ra mục tiêu là chúng tôi hình thành ba cái mạng lưới cấp địa phương để làm sao mà bản thân các bạn ở dưới địa phương các bạn cũng tiếp cận được với cái nguồn lực về cố vấn của chúng tôi và thông qua những hoạt động như vậy thì vấn đề truyền thông thì chúng tôi cũng rất mong muốn là làm sao mà vai trò của nhà nước có những cái nhiệm vụ liên quan đến truyền thông cho các tổ chức như vậy tại vì bản thân họ đã tập trung vào chuyên môn họ tập trung vào những cái mục tiêu của họ thì vấn đề truyền thông thì cũng nên là được họ được truyền thông một cách rộng rãi hơn với những cái hoạt động của hệ sinh thái bao gồm những cái cuộc thi rồi bao gồm những cái chung đặc biệt là những cái à, những ờ, vườn ươm ở trong các trường đại học là vì thực ra là bản thân nội lực của họ thì không có cái, không giỏi về truyền thông thì mình cần phải có những cái đơn vị chuyên trách về họ để làm sao mà cái cái việc của họ làm cái lợi ích của họ được xã hội biết đến thì đấy là những cái những cái việc tôi nghĩ là cái vai trò của nhà nước cũng là một phần nữa đóng góp vào cái việc là nâng cao cái vai trò của những tổ chức hỗ trợ mạng lưới hỗ trợ như vậy và bên và à, chúng tôi cũng rất mong muốn là vì là bản thân hội đồng chúng tôi thì ngày mai chúng tôi cũng có chúng tôi là một cái đơn vị cũng là tổ chức kết hợp với VCCI tổ chức cái cuộc thi khởi nghiệp toàn cầu và ngày mai chung kết của Việt Nam thì tôi rất mong muốn là các quý vị đại biểu ở trên các đầu cầu thì có thể ngày mai tham gia vào để ủng hộ cổ vũ cho các đội tuyển Việt Nam để cái đội tuyển chúng ta những cái giải giải nhất của chúng ta được đi tham gia vào khởi nghiệp toàn cầu và những cái giải còn lại chúng ta được tham gia vào giải nghiệp toàn cầu của khu vực châu Á thì tôi nghĩ là rất mong muốn là quý vị cùng tham gia hệ sinh thái của chúng tôi và cùng làm sao mà cổ vũ cho những các ừ, mạng lưới như kiểu là của chúng tôi hoặc những cái mạng lưới của chỗ hiệp hoặc của chị Hương đây để làm sao chúng tôi có được những cái nhiệt huyết chúng tôi tiếp tục cống hiến lại cho cộng đồng và cống hiến lại cho hệ sinh thái Cảm ơn anh Thắng và anh An. Rất là cảm ơn anh Thắng và anh Thắng là báo cáo với quý vị đại biểu anh Thắng còn một cái vai trò nữa là là một thành viên của ban điều hành đề án tám bốn Thì cái ý anh Thắng nói thì xin báo cáo với anh Thắng là trong cái nhiệm vụ của tám bốn trong cái giai đoạn tới thì uh, cái cách thiết kế của nhiệm vụ tám bốn sẽ đưa các cái hoạt động truyền thông đi gọi là đi đồng hành cùng với các cái hoạt động của các cái tổ chức tham gia uh, thực hiện đề án để mà hỗ trợ truyền thông một cách chuyên nghiệp hơn cho các cái hoạt động đấy à, thế cũng có một cái ý nữa xin phép anh Hưng cho tiếp nối cái câu hỏi của chỗ lúc nãy của chỗ chỗ bạn Toan có hỏi liên quan đến cái câu chuyện là làm thế nào để ờ, để các bạn khởi nghiệp có thể tiếp cận được đến với mạng lưới đúng không ạ thì anh thẳng có nói một cái ý rất quan trọng là là về góc độ truyền thông nhưng mà có một cái ý mà chúng tôi cũng rất chăn trở mà khi khi mà chúng tôi ờ, đề xuất cái việc hình thành mạng lưới bởi vì chúng ta biết là mạng lưới là tập hợp của rất nhiều cá nhân rất nhiều tổ chức à, và khi mà một bạn startup hoặc một doanh nghiệp startup mà tiếp cận được với một tổ chức ở trong cái mạng lưới đấy nghĩa là tiếp cận được với rất nhiều nguồn lực ở trong cái mạng lưới đấy như anh hiệp vừa nói tức ví dụ bạn bạn doanh nghiệp khởi nghiệp chỉ cần biết đô hoặc là chỉ cần biết thính dôn thôi là đã có thể tiếp cận được khoảng mười mấy quỹ đầu tư và một trăm nhà đầu tư ở ở ở ở trong cái mạng lưới của đô đang xây dựng thay vì là là là nếu như không có mạng lưới thì phải đi gặp từng người đúng không ạ và và như như chúng ta nói là mỗi cái nhà đầu tư có một cái khẩu vị khác nhau thì lỡ mà gặp thính dôn không phù hợp thính dôn có thể gọi là ngôn ngữ là referral hoặc là giới thiệu cái bạn này đến với cái nhà đầu tư khác đấy là một cái giá trị rất lớn mà khi mà chúng tôi đề xuất cái việc hình thành mạng lưới nghĩa là các bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều nguồn lực và các bạn biết được rằng là ai là cái người phù hợp nhất hay, hay chúng ta gọi là một cái best practice cho các bạn uh, phù hợp nhất về về khẩu vị phù hợp nhất về vị trí địa lý phù hợp nhất về năng lực thì các bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều những cái nguồn lực thay vì là phải phải đến gặp từng người hoặc là phải đến gõ cửa từng nơi ngày xưa chúng ta nói là phải đến từng bộ ngành gõ cửa thì uh, ngoài những cái hỗ trợ ở khu vực uh, tư nhân ấy, thì các cái mạng lưới của nhà nước nó cũng rất là quan trọng đặc biệt là những cái khu vực mà cung cấp dịch vụ công cho khởi nghiệp về tiêu chuẩn ờ, đo lương, về sở hữu trí tuệ hay là những cái dịch vụ của nhà nước thì bản thân là để gặp được các đơn vị đấy rất khó thế nhưng giả sử bây giờ có một cái mạng lưới có thể tập hợp được những cái dịch vụ công mà chúng ta biết là giai đoạn phát triển của các bạn startup rất là rất là là, là là khác nhau mỗi bạn cần một dịch vụ và để đưa một cái sản phẩm ra thị trường sau đấy phát triển sản phẩm đấy là cần rất nhiều các cái dịch vụ ngoài các cái dịch vụ của tư nhân còn có những cái dịch vụ của nhà nước thế thì chúng tôi cũng muốn là hình thành những cái mạng lưới như vậy để làm thế nào cho các bạn uh, dễ dàng tiếp cận nhất tiết kiệm thời gian nhất và uh, được nhận được những cái dịch vụ hỗ trợ tốt nhất cũng báo cáo về uh, ờ, các quý vị đại biểu và xin phép làm rõ hơn cái câu hỏi của, của bạn Toàn vâng cảm ơn anh vâng mời chị Vâng, à, tiếp nối theo cái phần mà của anh An thì à, Hương cũng xin bổ sung một tí về cái việc mà hình thành cái mạng lưới đấy ạ. Thì à, đúng là như là các anh cũng chia sẻ ở đây là không phải là nhà nước uh, hình thành mạng lưới thì chúng tôi mới hoạt động thì thực ra là trong các cái hoạt động của chúng tôi chúng tôi đã hình thành ra một cái hệ sinh thái nhỏ trong từng cái hoạt động của chúng tôi khi mà um, ví dụ như là ở trường đại ngoại thương trung tâm FIS chẳng hạn thì các cái hoạt động về đào tạo hay là về ươm tạo hay là kể cả về uh, tăng tốc thúc đẩy khởi nghiệp đều hình thành các cái mạng lưới hệ sinh thái nhỏ riêng cho từng hoạt động nó bao gồm tất cả các stakeholder ở trong đó để có thể là huy động tất cả các cái nguồn lực cũng như là các cái mạng lưới kết nối để ờ, tăng cường cái ờ, cái cái nguồn lực cho chính các cái startup đó thì ờ, đấy thì qua cái câu chuyện này thì tôi cũng rất là mong muốn là làm thế nào đó để bên phía anh An hay là bên phía anh Thắng cũng có thể là có những cái cơ chế hoặc là những cái hoạt động hay là những cái cam kết mà gần gần gũi hơn với chúng tôi để chúng tôi khi mà chúng tôi liên hệ một một một chỉ cần một uh, directly liên hệ đến các anh thì là các anh có thể cung cấp được các cái mạng lưới như vậy cho startup thì, uh, um, xin uh, góp thêm cái phần Vâng, xin cảm ơn chị Hương. Như vậy là chúng ta thấy rằng là để mà hỗ trợ cho được các startup đúng không Để làm sao mà có các cái nguồn lực, có cái sự định hướng rồi là tăng tốc thế nào đó đúng không? Giúp cho startup thương mại hóa được sản phẩm vân vân thành công trong cái quá trình phát triển thì cái cái cái việc mà các tổ chức uh, hỗ trợ là rất quan trọng và uh, ở đây thì qua các cái chia sẻ của các uh, anh chị diễn giả thì chúng ta thấy rằng là chúng ta không phải có một mạng lưới chúng ta có rất nhiều mạng lưới để huy động các cái nguồn lực trong cái hệ sinh thái chúng ta và khi mà chúng ta kết nối và hình thành được các cái mạng lưới này với nhau thì khi đó chúng ta sẽ có cái hệ sinh thái nó rất là mạnh nó rất là đầy đủ đúng không ạ và các startup tôi thế tôi nghĩ rằng đối với đặc biệt là các viện trường trong các viện trường mà trong thời điểm hiện nay ấy, mà Ờ, khi mà tham gia vào các cái mạng lưới như thế này thì tôi nghĩ rằng là cũng sẽ ờ, giúp cho các ờ, sinh viên giúp cho các viện trường sẽ có những cái bước đi nhanh hơn và có những cái tiếp cận nó tốt hơn với cái hệ sinh thái hiện nay về khởi nghiệp ở mới sáng tạo quốc gia thế thì trong cái thời gian rất là ngắn thôi thì chúng ta có thể là nhìn thấy rất là rõ được các cái cấu phần các cái ý nghĩa và các cái sự quan trọng của cái việc hình thành cái mạng lưới của các tổ chức hỗ trợ cho khởi nghiệp thì ờ, ờ, có lẽ là ờ, chúng ta cũng mong chờ là sau buổi tọa đàm hôm nay và các cái hoạt động khác nữa thì có sự tham gia nhiều hơn của các viện trường để làm sao mà chúng ta hình thành ra một cái mạng lưới rất là đông đảo mà đặc biệt là chúng ta sẽ quan tâm đến yếu tố bền vững trong một quá trình mà chúng ta hình thành được các cái mạng lưới này thế thì có lẽ là chương trình thì cũng đến, đến thời gian thì cũng xin phép các quý vị và chúng ta sẽ tạm dừng ở đây và cũng xin cảm ơn các anh chị diễn giả đã dành thời gian chia sẻ các những vấn đề liên quan mà à, các à, viện trường hiện nay đang quan tâm để làm sao mà phát triển và hình thành cũng như là tham gia được các cái mạng lưới về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của chúng ta và à, cũng thông tin là kính mời các cái quý vị viện trường là trong chiều nay theo kế hoạch của chuỗi sự kiện lần này thì chúng ta sẽ có một cái nội dung rất là hay đó là cái phần tọa đàm về thư viện số thì chúng tôi cũng hy vọng là các quý vị sẽ quan tâm và sẽ tham gia cùng với chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay để chúng ta sẽ cùng trao đổi thảo luận và có những cái góc nhìn có những cái giải pháp cho cái vấn đề về thư viện số của Việt Nam nói chung cũng như là hội nhập cái thư viện số với coi như là công nghệ cũng như là giải pháp của thế giới. À, sau đây là xin ờ, cảm ơn ờ, các quý vị, cảm ơn các anh chị. Chúng ta sẽ dừng buổi tọa đàm ở đây. Xin mời các diễn giả sẽ coi như là chụp hình lưu niệm cùng ban tổ chức. À. Anh Đô chụp ở trên đấy nhá. <laughs>